mình mà lòng nhớ thương bóng ai mơ phải cô cô cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lên thành đua trong cao tay trao đến tay